Xin chào mừng quý thầy cô, quý phụ huynh cùng các em học sinh đã đến với video hướng dẫn phần mềm dạy học trực tuyến, phần mềm góp phần phát triển đáp ứng theo chương trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục. Tại thanh trình duyệt, truy cập vào website lms.vnedu.vn Đăng nhập vào hệ thống Chọn đăng nhập bằng tài khoản VNEDU sau đó nhập tài khoản và mật khẩu đã được cấp. Tại trang chủ giáo viên và học sinh, có thể theo dõi các khóa học và cuộc thi hiện hành của các khối, các môn học, hoặc chọn cuộc thi để ôn lại kiến thức cũ trước khi bước vào năm học mới, kiến thức theo từng cấp học, giúp học sinh luyện tập và nhớ lại kiến thức cũ một cách nhanh chóng. Chúng ta hãy cùng nhau tham gia khóa học để học và ôn lại kiến thức nhé! Cảm ơn quý thầy cô, quý phụ huynh cùng các em học sinh đã xem hướng dẫn hệ thống học và thi trực tuyến, sản phẩm thuộc hệ sinh thái giáo dục do VNPT cung cấp. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.